Street là cái thương hiệu mẫu mã mới của Hưng Hồng dòng bếp Haman cũ đây là cái à, thương hiệu mới của à, Haman đây các bạn sẽ nhận biết qua cái kiểu kiền nè đây là cái kiền đặc trưng của Haman hoặc là cái tem ở bên hông của nó các bạn có thể nhận biết qua hai cách đó đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện <coughs> đây tay mình hông của nó đây là LV 2261 TL đây là dòng bếp của à, Haman được sản xuất vào tháng 8 à, năm 2017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 <coughs> ở bếp nướng này là hai tầng lửa nè và nó cũng sẽ có hẹn giờ nướng thì thời gian vào mặc định của nó sẽ là 8 phút các bạn có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ chọn một phút để thử bếp nướng <coughs> bếp ga Nhật thì nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam là vì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 thì nó không tiếp xúc được với cực dương mà các bạn lại cày cái miếng cao, cao su nướng nhựa này ra nè mà chỉ để trồng lên á thì nó sẽ bị trượt nó trượt nó chạm vào cái mép ngoài của cái viên pin này sẽ gây ra đỏng mạch hư pin vì cái mép ngoài này nè nó là cực âm đây các bạn móc vô đây các bạn chỉ xoay qua một chút rồi mình à, đây nó để treo lủng lẳng như vậy là ok rồi thì đầu dấu trừ của cái viên pin này các bạn sẽ đẩy vào bên trong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 nhiệt độ mặc định vào là 180 độ các bạn có thể thay đổi vào, vào cái phím bấm này từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo có cái hình à, ống nước này á ở dưới là chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga cái hàng chữ ở phía trên là cái chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà đã chế biến chính á, thì khi ta muốn hâm nóng lại thì ta sẽ chọn vào cái chế độ ở trên á nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần một phút thôi bếp nó sẽ khóa ga lại tiếp theo nữa là cái nút rang xào đồ khô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 còn ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng sẽ có thêm tính năng là nấu cơm và nấu cháo các bạn nhấn lần đầu tiên là nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo thì ở tính năng nấu cơm á, nhà sản xuất ở bên Nhật họ có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm cái loại nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam á, thì nó phải trên 3 ờ, triệu nhưng mà cái loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi á, thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm còn các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại còn về cái tính năng nấu nước sôi này nè thì khi sử nấu á, các bạn cũng nên dùng những cái loại nồi á, có cái đường kính ở dưới đáy nồi á, nó phải nhỏ hơn 24 cm các bạn mà sử dụng những cái loại nồi lớn hơn á, thì nhiệt độ nó sẽ tích tụ nhanh hơn thì bếp nó sẽ khóa ga sớm không đúng với tính năng này nữa